Hello anh em, tôi là Tuấn Cơm, rất vui được gặp lại anh em Mẹ hôm nay tôi cày bọn tơ vãi đái anh em ạ Toàn là bị mất cái top 1 đang làm content ấy Mất top 1 cho bọn tơ thôi, thế là coi như là mất toi clip <clears throat> Cày thật sự đấy Hôm nay là còn xem một cái uh, thống kê Cái thống kê ở trên trang auto chat ấy Thống kê kiểu đéo gì mà toàn chơi thấy chơi tơ thôi 40% pick rate Gladiator <laughs> dã man 40% pick rate có nghĩa là như nào 40% pick rate có nghĩa là 40% người chơi là sẽ chọn Greater, Greater để chơi. Thế lại <clears throat> Thế nhưng mà tôi nhìn vào cái win rate ấy, win rate thì thôi rồi. Anh em biết bao nhiêu phần trăm không? <clears throat> bao nhiêu phần trăm win rate không? À nó không ghi là phần trăm mà nó ghi là uh, hạng trung bình, hạng trung bình 4,2 ạ. Dã man. Có rất nhiều ông chơi Gladiator nhưng mà không biết chơi nhưng mà vẫn cắm cơ, cắm đầu cắm cổ vào chơi. Đấy, xong rồi thằng nào xanh thì thằng ấy được rồi. Thằng nào xanh nhất thì thằng ấy được rồi. <laughs> chơi Gladiator ốc ba biết các thứ. Tôi chỉ tôi cáu là cái bọn Gladiator nó nhiều quá. Làm cho mình coi như là làm clip nó cũng khó Tôi cày thật nên là chuyện này xin phép anh em là Có hứa là sẽ chơi uh, <clears throat> Chơi chơi chơi 4 week nhưng mà Riêng trận này là tôi phải làm một một trận để tri ân cái bọn Gladiator mới được Cay thật đấy Trận nào ba bốn 4 ông Gladiator Cay anh em ạ, cay lắm Tôi nghĩ là anh em cũng sẽ như tôi rồi anh em cứ vào game xong rồi bị uh, gặp bọn Gladiator cái rau nó đẩy cho 20 30 máu thì ui rồi anh em lại chả chửi ác luôn. Anh em làm gì có anh em nào chịu được, phẫn nộ luôn đấy chứ. Tôi nghĩ là như thế. Tôi tôi phẫn nộ tôi chửi nhiều rồi nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại anh em ạ <laughs> cái bộ này chính là cái bộ mà tôi làm clip để cho anh em chơi mà ừ, <laughs> thế là lỗi có phải là do tôi không liệu rằng ờ, lỗi có phải là do tôi không dạ vàng khi mà đánh giá luôn là đưa ra những cái đánh giá tốt về cái bộ creator khuyên anh em là lên chơi xong bây giờ lại chửi bây giờ thế là thế nào mà nói thật là mình lúc mà mình chơi Gladiator thì người khác người ta cũng chửi mình đấy Mình cũng chơi Gladiator xong rồi mình cũng sang Nhà người khác đẩy người khác thì ai có nói gì Mà không chắc là cũng nói đấy <laughs> Tôi cũng gặp trường hợp thế rồi anh em ạ Tôi biết tôi cũng bị chửi Thế là thôi bây giờ thôi cài dần đi Cài dần vừa ờ, Ốc này Ui ra cả Skull Hunter ra cả ốc này Ra cả cung này ờ, Gửi tôi không Thôi Gửi <laughs> cho tôi gì Thôi, <clears throat> Thôi anh em nhá Bảo cai là cai cay là có nghĩa là cay chứ cay có nghĩa là chơi thì còn nói gì là cay thế thì cay gì rồi rồi trận này nói chung là xác định là counter gladiator không nói nhiều để cho các anh em vào mà gặp cái thằng gladiator nào thì anh em cứ chơi cái bộ mà counter vào gladiator Đấy, chơi cái bộ làm mà counter vào Gladiator để cho đấm bọn Gladiator cho xuống anh em nhá. Cay. Nhưng mà tôi cũng nói luôn là có một cái bộ này mà chắc chắn là sẽ có counter lực Grieto Là cái bộ Goblin nếu mà anh em xanh Đấy, anh em chơi Goblin thì anh em chắc chắn là counter được Đấy, nhưng mà chơi Goblin như nào thì tôi lại cũng không biết Đấy không phải bộ thông thạo 10 của tôi anh em ạ <laughs> Anh em uh, có thể tham khảo những cái uh, cái cái người mà chơi hay bộ Goblin nhá ờ, Tôi tôi không biết chơi Goblin, tôi chơi cái bộ khác được không? Ok <clears throat> À đây rồi Hunter rồi Hunter đầu game à Được đấy Được đấy Được đấy Được đấy Được đấy ờ, Ảo ảnh phẫn nộ chưa không Thực ra nếu mà chuyển ảo ảnh Nếu mà chơi ảo ảnh phẫn nộ xong chuyển dần sang Hunter thì Exorcist thì nó lại thường quá Mà đâu có phải là ăn được đâu Cái bộ thực ra cái bộ Cái bộ uh, Hunter kết hợp với cả Egosit xong rồi chuyển sang Egosit kết hợp với cả 4 Wick thì nói chung là nó cũng 50 50 với cả bọn Greater thôi anh em ạ. 50 50 thôi. <clears throat> Bây giờ con cung đen này có thể tôi để đổi ý được, đổi ý chơi cái bộ đó. không thì cứ từ từ đã anh em. Counter Greater thì nó cũng có nhiều bộ mà. Để xem mà chơi cái bộ gì cho nó ngon nghẻ. Bài này ngon nhất là cái bộ gì đây? Trận này không có con uh, Dark Spirit. Không có Dark Spirit cũng như là không có ca lông à? Không có ca lông. Không có ca lông. <coughs> Glacio. Glacio Demon có 7 có có Lancer, Glacio Demon không? Glacio Demon cũng được nhá. Nhưng mà từ từ đã để xem là đồ đạc nó cho như thế nào anh em ạ ghép cái bờ linh đấy bây giờ ghép cái bờ linh ghép cái bờ linh để cái thực hiện cái cái chuôi combo là swap sau đó thì cung tên tên thỏ bắn vào đấy anh em thấy không rất hiệu quả nhá hai con này nó kết hợp với nhau thỏ với cả cái con cái con uh, ảo ảnh phân nộ mà nó swap đầu game ấy cái combo rất hay <clears throat> phải nói là rất hay đấy nhưng mà thôi thằng này chắc thua về căn bản là sẽ thua thôi Tần một sao Chúng ta cần con thỏ hoặc là cái con kia nó lên hai sao Ui mẹ con gót lên hai sao ạ Ơ à, Con gót lên hai sao chơi gót à Vãi đái thật Thôi được Ôi tôi tôi tôi tôi không định chơi gót Tôi có định chơi gót đâu Chả qua nghĩ là bây giờ cái đội hình nó yếu Thì mua con con gót vào để để giữ máu đấy mà ai ngờ nó lại lên được hai thì cái con này lên được hai thì nó lại cũng tác dụng đấy nhá tăng cơ khỏe phết đấy chói có khả năng chói tay một vài con hai con chói tay hai con rồi thì hunter bắn thôi thì cũng được thì cũng tận dụng được đầu game thì cũng, mạnh đây ví dụ bọn này bọn assassin này mà bị chói thì cũng là căng này đấy ui được quá nhở cũng chơi được đấy con này hai tiền mà hai tiền thì nó cũng sẽ hơn những cái con một tiền về khả năng mặc dù nó đấm tay nó yếu nhưng mà nó lại có khả năng trói rất hay ờ được quá nhở ờ, được cái này anh em này được này khỏe chứ là khỏe luôn ui rồi hay quá nhở <clears throat> hay là chơi gót đây rồi súng này ờ gót cũng được gót cũng được gót cũng cao tơ được gờ tơ ừ cái bọn Greater mày cứ đợi đấy Bọn mày cứ đợi đấy gót đỏ gót đỏ trận này không có Dark Spirit là một cái cơ hội để chúng ta có thể lựa chọn cái bộ gót đỏ Tuy nhiên là trận này không có rớt Không có rớt Không có rớt, không có ca lông thì chỉ 8 điểm thôi Trừ 2 điểm nhá anh em nhá Bình thường có rớt, có ca lông, có khan Có Omen thì nó là 10 điểm đấy Là 10 điểm gót đỏ nhưng mà trận này thì không uh, trận trận trận này thì không có rớt không có rớt không có rớt và cũng như là chúng ta sẽ không có con ca lông tính cũng chỉ khoảng 8 điểm thôi 8 <clears throat> điểm truy gót đỏ thì cũng được điểm đấy là ổn rồi ổn áp để chơi rồi thôi được rồi chốt gót đỏ luôn trận này chút gót đỏ để anh em xem là bọn nó cứ chơi gửi cho tôi đi tôi chơi gót đỏ xem gót đỏ đấm gửi cho tôi như con luôn đây này Nếu mà anh em theo dõi những cái clip trước của tôi ấy Những cái clip đầu meta này khi mà sau khi update thì tôi có um, đưa ra những cái nhận định về update ấy Thì tôi cũng uh, nhắc đến cái bộ bộ gót đỏ trong ba cái bộ mà có thể chơi được ở cái thời điểm hiện tại Đấy, thì anh em có thể lựa chọn cái line up này nhá anh em nhá Line up gót đỏ cũng được Trong trường hợp mà trận đấu không có đát Thì anh em có thể lựa chọn gót đỏ còn trong những cái trường hợp ấy mà có đát ấy Có đát Spirit nhá Có đát Spirit thì anh em vẫn có thể chơi được gót đỏ Trong trường hợp là trong bộ truyền thuyết có cả con Khan, cả con Ca Lông à, Cả con à, con con God Thunder Cả con rớt nữa thì là anh em Anh em sẽ có thể Omen nữa nhá Tức là sẽ có đủ là con thứ nhất này Là con uh, Ca Lông là chắc chắn là phải có Đấy Cá lông có là cái cơ sở chơi cốt đỏ là rất mạnh Thứ hai con thứ hai là con Omen ở trong bộ 5 tiền trong bộ đỏ Là phải có Con thứ ba là con rớt 5 tiền trong bộ uh, gót Con thứ tư là con khan 5 tiền trong bộ gót Đó Có đủ 5 cái con đó Thì anh em có cái con Dark Spirit ở trong cái truyền thuyết thì anh em vẫn thoải mái chơi luôn Anh em thoải mái chơi Ổn áp cái bộ đỏ Mà không sợ Dark Spirit cho lắm Đấy, nhưng mà phải có nhá, phải có đủ bốn con. Bốn con rớt Omen, Khan, Canon. Rớt Omen, Khan, Canon. Ok chưa? Thế là ổn. Còn trận này thì mặc dù là không có đát nhưng mà cũng không có Canon, không có Canon. Mà Canon không có um, rớt thì nó cũng không phải là mắc binh. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn chơi được <clears throat> Rồi Xem nào Đồ trận này chắc sẽ không lấy cho con uh, lông đâu ba tia các thứ thôi Ok Xung kích luôn nhỉ Đấy xung kích luôn anh em ạ <clears throat> Trận này là chắc chắn là sẽ không có ba tia cho cá lông rồi Lấy xung kích cho thỏ Ok Bây giờ tôi đang tận dụng cái con mèo Giờ vẫn đang chưa có bộ gót anh em ạ Thôi thực ra tôi chỉ cần hai gót thôi là cho súng với cả thỏ ờ, gọi là sông kiếm bốc bích ừ, cực kỳ khỏe luôn Nhưng mà chưa có Chúng ta phải đợi một chút <clears throat> Trong lúc đợi kẹp thêm con thỏ vào À kẹp thêm con mèo vào để kiếm thêm được một con cờ coi như là level 7 đi Ok Rồi Xem nào Khỏe không Ui Cái con cây vẫn sống kìa ui ui họa rồi còn mẹ con cây còn một máu xong rồi nó lé sang một bên ạ không bớ vào kia có ăn được không ê súng ơi thôi chết rồi nó đẻ thêm kia đùa thật là như thế ui được được được được được được được được được được được nhưng mà chắc là vẫn thua mà thôi thua ít máu thôi ít máu thôi ít máu thôi ít máu bạn ơi ui ui được nhờ ui, ui súng đúng súng đúng là cái kèo kinh quá nhờ Súng Blink xong rồi nhắm thẳng một cái con nhiều máu bắn luôn Được quá nhở Bốn đỏ Ok Rồi Bốn đỏ là ổn Bốn đỏ ổn đấy Up 7 Cho thêm cái con uh, Sắt đao evil vào Con này thì nó lại gây đam Nó lại thế giới luôn anh em ạ Tí nữa thì cho sắt đao evil làm co <clears throat> Tầm này dồn đồ cho Shadow Devil là cũng gây đam to lắm nhá Anh em có thể xem những cái clip trước của tôi làm về cái bộ à, Kết hợp con này với bộ Demon Bộ bộ bộ bộ 4 à, wick cũng rất khỏe Nhưng mà tất nhiên là nếu mà nó không có ở trong cái bộ 4 wick thì nó chỉ bắn ra được cái giới hạn tia nó là 9 tia ở level 2 thôi Chứ nó không được cộng thêm các cái tia Đấy nhưng mà nếu mà anh em có thể làm một cái bộ mà 12 con kết hợp với 4 wick và dồn đồ cho cái con sát đao đi vô làm co ấy thì sủi ôi anh em biết trưởng kinh lắm, 21 tia luôn. Cộng 12 anh em ạ. Anh em nhớ không? Anh em nhớ clip trước của tôi không? Cộng 12 12 tia nữa là thành 21 tia Cửu âm nhị thập nhất trưởng nhá anh em đã xem cái clip này chưa? <laughs> Ôi ôi Nó tung trưởng một phát coi như là dọn sạch bản đồ luôn Dọn sạch cái cái bàn cờ luôn anh em ạ Mẹ dã man Bắn ra 21 tia Mỗi tia đấy nó có giá trị là bao nhiêu đam 250 đam 21 tia bắn ra anh em ạ Thằng nào mà nó đứng gần nó lĩnh cho khoảng Dính khoảng ờ, độ 6 tia thôi là đã coi như là có thể lên bảng điểm số rồi Đúng rồi Tập 200 Tập 200 anh em có thể tìm tập 200 nha anh em nhá Số 200 auto chat Auto chat mobile của tôi Trên kênh của tôi 4 vua 4 wick 6 warlock dồn đồ cho sát down evil tung trưởng Wow Rất kinh khủng đấy nhá Anh em có thể xem và cảm nhận Rồi chúng ta quay trở lại cái trận đấu này Đang có chuỗi anh em ạ à. Nếu hiểu sao trận nào thì có chuỗi <laughs> Ảo thật sự Đầu game ảo thật Trong những cái lúc mà tôi yếu ấy Tôi có ý định là chơi chơi thua ấy Chơi chơi thua thì tự nhiên bài nó lại ra Bởi vì À nó có một cái này mà tôi quên tôi chưa chia sẻ Ở đầu meta Mà có người cũng chưa biết đâu nhá Cái này nó quan trọng lắm Đấy là cơ chế game anh em ạ Tại sao lý do tại sao mà tôi Nó hay lên được hai sao là như này này <clears throat> Tôi thường có cái ý đầu game ấy là tôi có một cái thói quen tôi có một cái thói quen một cái sở thích ấy, ý thích của tôi một cái sở thích đấy là tôi hay tích cờ tôi hay tích cờ ở dưới tôi tôi mua rất nhiều tôi mua rất nhiều <clears throat> và cái sở sở thích đấy nó nó lại rất phù hợp với cái meta này bây giờ ấy có một cái cơ chế là như thế này anh em ạ có một cái cơ chế là khi mà đầu game ấy anh em trong một cái round nhá nó hiện lên ở trong cái bảng nó hiện lên ở trong kho ấy mà anh em không mua thì hai round sau nha anh em nhá. À không phải hai round, ba round. Cụ thể là ba round sau thì cái con đấy nó sẽ không hiện lên nữa. Anh em hiểu không? Tôi lấy ví dụ nhá, ví dụ cụ thể là cái con súng ấy, cái con súng mà anh em không mua anh em bỏ qua ấy thì tới ba round sau thì nó mới hiện lại cái con súng cơ anh em ạ. Đấy, cái lý do đấy nên là khi mà tôi uh, chơi là tôi thường là tôi mua rất nhiều tôi để ở phía dưới, tôi mua rất nhiều tôi để ở phía dưới. Nó có những cái uh, mặt lợi, mặt hại riêng anh em ạ Ví dụ tôi phân tích một chút nhá Là cái cơ chế đấy thì nó có một cái hay là như nào Là khi chúng ta Chúng ta mà xác định form được đội hình sớm ấy Chúng ta xác định form đội hình sớm thì chúng ta chỉ mua những cái con mà chúng ta cần thôi ấy thì nó sẽ uh, cứ ra thôi nó cứ nó sẽ cứ ra những cái con mà chúng ta cần và những cái con không mua thì thì cứ ba round thì nó mới ra một lần cơ đấy thế chính vì thế là chúng ta dễ form được cái đội hình mà chúng ta cần hơn Đấy nhưng mà có một cái uh, không tốt là chúng ta sẽ phải ôm rất nhiều Chúng ta sẽ ôm rất nhiều trong cái trường hợp mà chúng nó chưa định hình được cái line up Tức là đầu game nó, nó chưa định hình, nó chưa rõ ràng ấy là chúng ta ôm nhiều Và khi ôm nhiều ấy thì dẫn tới là chúng ta bị thọt tiền Đấy vì chúng ta không biết là cái round sau nó sẽ ra con gì Đấy chúng ta cứ ôm thôi, ôm để cho nó lên hai sao thôi mà Đấy thì xác định là ra mấy con xong phải coi như là mua để xem là nó chiều hướng nó ra như nào thì chúng ta mới xác định được thì cái đấy nó sẽ làm cho chúng ta thọt tiền vào đầu game nhưng mà bù lại nếu mà chúng ta xác định được sớm thì nó lại rất là ok đấy tuy nhiên là có một cái lưu ý này này mà nó quan trọng nhá cái này là anh em phải ghi nhớ này là tôi lấy ví dụ như là anh em chơi goblin anh em hoặc là anh em có ý định là chơi mất từ đầu ấy ba mất từ đầu ấy đây rồi có gót đây rồi có gót rồi anh em ạ ok có gót lên 8 lên 8 cho hai gót vào Tôi lấy ví dụ này Là khi mà anh em uh, có ý định chơi để lấy được những cái công nghệ mất từ đầu ấy Mà cái rau đầu nhá Nó ra cái con Heaven Bomber Đúng không? Và nó ra thêm cả Sky Breaker Thì rõ ràng là cái việc là nó ra ở cái rau đầu ấy Thì bắt buộc anh em phải lóc lại Còn nếu anh em xác định nhá Kể cả nó ra hai con thôi Nó ra hai con Nó chỉ ra hai con thôi nhá Chứ nó không có ra là một cặp nha anh em nhá và tôi chỉ lấy ví ví dụ là nó ra hai con ở cái cái round đầu tiên ấy Mà anh em Tức là anh em quá đen Anh em quá đen Bởi vì là thế này Nếu anh em không lóc lại và mua cả hai con ấy Anh em bỏ đi Tôi ví dụ là anh em bỏ con Heaven Bomber Anh em chỉ mua Skybreaker nhá Thì cái con Heaven Bomber ba round tiếp theo ba round tiếp theo Tức là đến round 4 nó mới ra thêm một con nữa cơ anh em ạ Nó mới quay trở lại chứ không phải ra thêm con nữa Mà là anh, anh em chưa mua và lúc đấy là đến tận round thứ tư Anh em mới được cái con đấy nó quay trở lại Đấy Anh em thấy cơ chế không Chính vì thế đấy là Nếu mà anh em xác định ở trên mất thì Anh em nó ra round đầu anh em sẽ phải mua cả hai con luôn Đó anh em thấy không Đấy <clears throat> Khi anh em mua thì cái round sau nó có cái cơ hội nó ra tiếp Còn những cái con mà anh em không mua Nó sẽ không ra ở những cái round tiếp theo Đó Thế nên là nếu mà xác định chơi uh, mech từ đầu để có chuỗi thắng ấy, lấy chuỗi thắng lấy công nghệ mech thì anh em chắc chắn anh em phải mua những cái con mech từ đầu rồi và mua luôn. Đấy tôi ví dụ như cái round này nhá. Được rồi, tôi sẽ thử cho anh em xem. Này tôi thử này. Ừ. Bây giờ tôi mua cái con uh, Doctor, tôi không mua con cây nhá, có con cây tôi không mua. Ba round nữa sẽ không có con cây. Và ba round nữa thì có thể sẽ có cơ hội là ra thêm một con Doctor nữa. Đấy anh em tin không? Bây giờ là round 17 đúng không? Cho đến round thứ 21 là sẽ không có một cái con cây nào nữa Sẽ không ra thêm bất cứ con cây nữa Bởi vì tôi đã bỏ qua tôi không mua con cây này Nhá anh em nhá anh em thử này Bây giờ anh em cứ để ý xem Nhá để anh em biết được là uh, chúng ta nắm được một cái này là chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta mua bài cho nó cẩn thận Đấy cho nó chính xác nhá anh em nhá Ui thật chết mẹ mất chuỗi rồi Gặp thằng này nó lướt kinh quá nhở Ây à đau đau Ôi Mất chuỗi round 17 cây đấy nhở ùm hơi nhiều tiền Đấy nha, chưa ra con cây nhá Round, đây là chúng ta lên round 18 rồi Và chưa ra con cây Đấy, đến round 21 là không có cây đâu anh em ạ Thấy chưa Đấy, đến thế nên là anh em chú ý cho tôi Là anh em ra được một cái con Cái này nó này quan trọng này Ví dụ như anh em ra được cái con co 4 tiền ấy Như những cái con quan trọng như con đùm hay con Cáo ấy Đấy, ờ, hoặc anh anh em ra co lăm tiền ví dụ như là anh em ra con ờ, bom hay con máy bay hay là con đát mà anh em lại không chơi ấy là chắc chắn là còn rất lâu nữa nó mới ra nha anh em nhá. Ba round mới ra cơ. Đấy nó là cái cơ chế mới của game đấy. Cơ chế mới của game đấy anh em ạ. <clears throat> Rồi. Đấy nha, bây giờ anh em để ý cho tôi là đến round 21 thì nó vẫn sẽ có cơ hội là ra con Doctor nhưng mà nó không có cái cơ hội John cây. Rồi ok Để chúng ta xem Ui tôi vẫn còn mạnh lắm anh em ạ à. Nhìn thế thôi nhưng mà vẫn còn mạnh lắm Chả qua gặp cái thằng người nước hơi to Mất chuối Đấy Ôi Có có, có heo này Ố Có heo đi có chơi ở không Chơi gót đỏ hay là chơi ở đây Chuyện này thì gót đỏ cũng được nhưng mà tôi đang có ý định là xây dựng một cái bộ khác. Tôi tôi cũng chưa nói trước là gót đỏ đâu. Tôi chưa nói trước gót đỏ. Mà bây giờ Bây giờ là bỏ Hunter đi à Chuyển sang gót luôn là gót súng à Bởi vì về căn bản là cái con heo này thì chắc chắn là phải lấy rồi Không thể là không lấy được Con heo là một cái con mà bây giờ nếu mà tôi không lấy là là ba rau nữa là nó mới ra Đấy tôi cũng sao nói luôn nhá ba rau nữa nó mới ra lại con heo cơ Đấy là chúng ta ra được cái con co như này là chúng ta phải múc luôn Anh em ơi đừng có gọi là chần chờ Không là mất đấy Tầm này là ra là cũng phải xác định luôn là chơi gì rồi Có khi là gót đỏ thật đấy anh em ạ Có khi là xác định là gót đỏ thật luôn Chắc là gót đỏ Tôi nghĩ là gót đỏ Tầm này mua heo là chuẩn rồi Đấy chưa anh em thấy chưa ra cây nhá Chưa ra cây mà tôi chắc chắn là đến round 21 mới ra Sau round 21 mới ra ừ, Chắc chắn luôn đấy Đấy, còn ví dụ như cái con heo này thì có thể tôi mua là nó sẽ ra được Ở round thứ 18 là một con heo đúng không? Thì nó sẽ vẫn ra được Chứ không có chuyện là nó không có heo ra tiếp theo nữa Nhưng mà con cây thì là nó phải ba round Nó phải sang round thứ tư mình mới có được Đấy Rồi <clears throat> Còn cái con Doctor này nó tôi mua là cùng với round con cây đúng không? Tôi không mua con cây mà tôi mua con Doctor thì đến round 20 nó cũng đeo có lạ thật. <laughs> ờ thì đương nhiên đấy nó là phần trăm cơ hội ra. Đấy, nhưng mà còn con cây thì chắc chắn là nó không ra nhá anh em nhá. Đến round 21 là nó không ra còn cái con Doctor này đến round 21 nó vẫn có thể ra. Đấy. Đến round 21 nó vẫn có thể ra. Từ round 17 mà đúng không 3 round không ra đến round 21 Rồi Round 17 này 18, 19, 20 Là 3 round 18, 19, 20 là 3 round Đến round 21 là mới ra Đấy vẫn đéo ra Nhưng mà thôi anh em cứ để ý nhá Đấy Cái con đấy là nó, nó đen nó đéo ra thôi Chứ không phải là do cơ chế Nhưng mà cái con cây nó là cơ chế đấy Nó không ra đâu anh em ạ Mình không mua là nó không ra Rồi Rồi cho con này vào thôi uh, lên 9 co đấy rồi ok chúng ta có con sắt đao đi vô làm co nhưng mà con này nó co nó chỉ là gọi là tung trưởng nhiều lần chứ trưởng thì nó không mạnh được bằng trong bộ quick đó, nó sẽ không mạnh bằng con trong bộ quick đó, đấy tung nó chỉ bắn được ờ, có 9 tia thôi nó bắn ra 9 cái tia ra thôi chứ nó không bắn được ra nhiều những cái tia như như cái ờ, cái bọn kết hợp với cả demon tuy nhiên là bắn liên tục bắn liên tục thì cũng khỏe anh em ạ cũng rất khỏe đấy anh em thấy đấy chúng chính xác chưa nếu tôi mua con heo thì nó sẽ ra nó sẽ ra rất sớm đấy tôi không mua cái gì thì nó sẽ không ra god of war này god of war có mua không chơi uh, God of War God of War thì thì sẽ phải lên 10 Lên 10 cho vào bây giờ chơi 6 đỏ là đương nhiên rồi Chơi 6 đỏ là đương nhiên God of War lên 10 cho vào Thực ra trận này lên 10 thì cho Khan vào thôi chứ còn không cũng không cho God of War God of War lên 2 sao thì thay cho con ấy vậy Thay cho con uh, con con uh, God of Light Đấy, em cứ chú ý nhá, anh em chú ý Anh em cứ chú ý cho tôi Cơ chế của game Cơ chế mới để chúng ta có thể lựa chọn bài cho nó phù hợp Và chắc chắn là nếu mà anh em không mua ấy Là anh em sẽ bỏ lỡ nhiều thứ Đấy nên là cái giai đoạn mà nó ra ví dụ một round nhá Mà nó ra ở trong cái round Ví dụ đi, tôi ví dụ round 22 đi Mà nó ra cho tôi một lúc hai con đi hai con mà nó là hai con chúng ta còn đang phân vân không biết là chơi bộ gì ấy. ví dụ như là ra con cáo để chúng ta chơi insect này ui nó đẩy nhiều thế nhở bọn này khỏe thế Ui lai kẹp cây ạ à. Mẹ chơi chơi mất dậy thật đấy Ui đau đấy Đây là ví dụ như tôi nó ra con Velom mấy con cáo rồi này Nhiều khi là chúng ta xác định là chúng ta lại chơi Insect các thứ Đấy <clears throat> Insect các thứ mà chúng ta lại không ôm Chúng ta không mua là, là chắc chắn là nó sẽ không ra tiếp đâu Đấy nhưng mà nhiều khi chúng ta không ôm là chúng ta khẳng định là chúng ta sẽ không chơi Thì nó cũng là ổn Nó sẽ giúp cho anh em uh, có một sự quyết đoán hơn trong cái trận đấu Đây này tôi ví dụ Đây bây giờ round này tôi ví dụ luôn nhé Cái round này là round thứ 23 rồi đúng không anh em <clears throat> Round 23 thì anh em cứ cốc 3 round vào Đấy đến round thứ 27 Đến năm 27 nữa mới có con cáo nữa cơ anh em ạ Anh em cứ để ý xem nhá Đấy đó là cơ chế mới của game Cho anh em mà chưa biết 27 mới có cáo Đến round 27 mới có thêm được con cáo nữa Còn không bao giờ ra cáo luôn Nói cho nhanh Mấy con bốn tiền nó cũng ít thôi Nhưng mà chắc chắn là cáo với cả Velom là Từ bây giờ đến round 27 là sẽ không ra Đến round 27 mới ra nhá anh em nhá Đến round 27 mới ra Còn trước đấy là sẽ ba round là sẽ không còn cái con đấy nữa đâu vì chúng ta bỏ qua mất rồi Đấy, nhưng mà chúng ta bỏ qua chúng ta sẽ có được những cái con khác chúng ta sẽ focus trực tiếp vào những cái con chúng ta chưa có và chúng ta ra chúng ta mua thì chúng ta sẽ được focus vào những cái con đó nó sẽ rất chuẩn chuẩn bài luôn <clears throat> Đấy, còn nhưng mà nó nó chỉ tính ờ, vào đầu round thôi nha anh em nhá còn anh em roll ấy thì nó không tính đâu nha anh em nhá <clears throat> roll thì nó tính kiểu cơ chế khác đó là hai hai lần roll liên tiếp anh em nhá tức là nếu mà cái lần run đầu tiên ấy anh em bỏ qua cái con đấy thì cái lần run tiếp theo ấy nó sẽ không có đấy nữa anh em hiểu không đấy nó tính là cái cơ chế đấy còn đây là nó nó là cái cơ chế về uh, kho tướng đầu round thôi đầu round trong mỗi cái cái round của trận đấu ấy thì nó sẽ xuất hiện kho tướng mới thì đây là reset round thôi nhá anh em nhá còn cái reset bằng cái việc là anh em xoay ấy, anh em xoay trong kho tướng ấy thì nó sẽ là tính là hai lần xoay nhá anh em nhá hai lần xoay anh em bỏ qua thì nó sẽ không có nhưng anh em xoay hai lần thì nó sẽ có đấy bây giờ anh em cứ để ý xem nó sẽ không bao giờ có velom cho đến round thứ 27 velom và cáo đấy <clears throat> anh em thấy không cơ chế lắm rõ và khi mà lắm được cơ chế rồi thì đừng hỏi tại sao mà nó lại đéo ra nhá anh em nhá đấy tôi đã chia sẻ cho anh em cơ chế rồi đấy nên là cái cơ chế này là nó cực kỳ quan trọng cho các anh em mà đến bây giờ thì clip này tôi mới chia sẻ mặc dù là tôi đã biết từ đầu rồi anh em ạ nó có ở trong trên lock nhưng mà có thể anh em không quan tâm, anh em không để ý Đấy, nhưng mà tôi thì tôi biết ngay từ lúc update là tôi biết rồi Cái cơ chế này sẽ khiến cho cái kho tướng của anh em Nếu mà biết chơi, ấy, biết cách lấy bài, ấy, biết cách mà chọn tướng và biết cách mua ấy Thì nó sẽ rất dễ ra Đấy, nhưng mà nếu mà sai ấy, mà coi như là kiểu dạng như là ôm nhiều mà lại không biết chơi gì thì là sụp hố là chắc luôn sụp hố là chắc luôn cái cái cơ chế này nó rất là phù hợp cho mấy ông eco Mấy ông eco là con gì cần là mới mua thôi Đấy và mua thì nó sẽ ra Đấy, Nó rất là phù hợp với mấy ông eco còn mấy ông mà phải đánh chuỗi thì giữ cái chuỗi nó phải nói là rất khó. Đấy mà ông nào giữ chuỗi được thì rất đỉnh cao ấy. Ví dụ ông nào mà giữ được cứ giữ được chuỗi cộng 10 vào đầu game thì đánh là cũng là xác định là cũng là đánh hai. <clears throat> Thấy không? Đây là đến round thứ 26 chưa ra Velom chưa ra con cáo nhưng mà đến round thứ 27 thì là nó sẽ có cơ hội là nó ra nhá anh em nhá đấy anh em thấy không Đấy, anh em lại không tin thì chứng thực luôn này. Đây là round 26 đúng không? Đến round thứ 20 đến round thứ 30 thì nó mới ra con gấu. Đấy. Tôi không mua gấu nhá. Không mua gấu không ra đâu anh em ạ. Bây giờ em mà muốn ra là chỉ có rôn thôi, rôn hai lần liên tiếp thì nó mới ra. Còn lại thì là nếu mà để nó tự ra đầu mỗi round thì không ra nữa đâu Rồi Chuyện này thôi là bây giờ là cũng là rõ ràng là cái bài gót đỏ rồi Nên là chúng ta Ui Creator này Tầm này thì chưa đánh được thằng này Thằng này bây giờ nó khỏe Bây giờ nó vẫn ăn được tôi Nhưng mà tí nữa thì chưa biết được thằng nào ăn hàng nào đâu Creator Creator ốc 2 Mới ốc mới lên hai thôi ừ. Ơ kìa Vớ vẩn round này vẫn ăn được này Ôi giời Có ăn được không không không không không khó khó khó khó tung trưởng được một lần nữa ui rồi ơi tung được một lần trưởng nữa rồi tuy nhiên là nó chơi cả con ốc lẫn con ấy á à? ui thế thì cũng căng nhở khỏe thế càng đấy càng đấy đấy anh em thấy không nó không ra con cáo nó không ra con venom ở đâu đấy, còn bây giờ lại đến rao từ rao 26 đúng không anh em cứ tính đến rao thứ 20 uh, ờ, 30 đi là nó sẽ ra được nhá. Nó sẽ ra được uh, con con con con gấu, con gấu. Tôi không mua ở round thứ 26. Còn ở đây thì tôi vừa mới mua cái con con Storm Saman nhá. Vừa mua Storm Saman có nghĩa là những cái round sau sẽ tiếp theo sẽ có thể mua được con Storm Saman tiếp. Đấy, chúng, chúng ta mua gì thì nó sẽ có cơ hội ra thôi. Đấy, anh em cứ để ý nhá, trận này tôi nói để anh em chú ý để anh em nhìn vào trong cái trận đấu này anh em thấy là tôi không phải bốc phép. Đấy, tôi nói thật luôn, chia sẻ mà anh em biết được cái thông tin này anh em lợi thế lắm nhá ông nào không biết được thì ông ấy sẽ có rất nhiều những cái mà kém lợi thế anh em bởi vì nhiều ông là mua nhưng không biết mua ấy đúng không đây là cách mà thông tin để anh em dùng tiền hợp lý ui chết mẹ hai máu ạ à? ôi ơi đau thế đấy bây giờ cây ra này anh em này nhưng mà bây giờ nó ra con này có con omen nó ra rồi anh em ạ hay quá rồi mua omen thôi hay quá nhở đây nhá xác định omen chúng ta đã mua ở round 28 Omen mua ở round 28 thì có nghĩa là như nào? Có nghĩa là chúng ta từ bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội là mua được con Omen sớm. Con 5 tiền đấy. Tôi đã không bỏ qua con 5 tiền này. Đến những cái round sau ấy sẽ xuất hiện những cái con 5 tiền nó cùng loại như này anh em ạ. Nó sẽ cùng với con này. Rất là là là là hay. Round sau ví dụ ra thêm mấy con 5 tiền nữa tôi bỏ qua thì nó càng có cơ hội để ra con này trong những cái round tiếp theo. Bởi vì tôi ví dụ nhá anh em nhá. Chúng ta ra round sau chúng ta ra Lancer này chúng ta ra dòng năm tiền chúng ta đéo mua thì coi như trong kho của chúng ta ba round tiếp theo là sẽ không có cái con đấy rồi đấy trong kho tướng là nó sẽ không có những cái con đấy rồi tuyệt vời luôn Greater gặp lại bạn ơi liệu có ăn được round này không ui ôi bị Greater nó đẩy nhiều thế kia Mẹ. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, xin đấy, xin đấy. À không không không không không, không. Được, được, được, được, được, được. Được, được, được, được, cũng đỡ, cũng đỡ, cũng đỡ. Không nhiều lắm, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Đốt, đốt, đốt, đốt, đốt. Hay lắm, hay lắm. Câu được thời gian. Được, được. Ui nó lại đẻ thêm kia cây đẻ thêm Được đấy nhở Omen này có thể giúp tôi giữ máu 29 máu Đấy anh em thấy chưa Tôi bảo rồi Khi anh em mua con Omen này này Là round tiếp theo nó lại có cơ hội Anh hiểu không Đấy nó là như thế Còn nếu anh em ôm ấy Anh em đã biết chơi gì ấy Thì nó lại là cái câu chuyện Nó lại hơi bị khác luôn Đấy. Bây giờ Velom mới ra à, Em tin tôi chưa Còn bây giờ đến round 30 là nó không ra con cấu chính xác luôn Đấy anh em thấy chưa xem clip của tôi toàn lộ bịt kỹ cho anh em thôi anh em thấy chưa ui rồi quá được luôn anh em có, có cái thông tin này thì anh em rất là biết cách để có thể mua bán cho nó hợp lý giữ tiền như thế nào nó hợp lý quá chuẩn Đấy, bây giờ anh em lại cứ yên tâm luôn là cứ như cái con 5 tiền nào không, không chơi thì bỏ qua luôn con ví dụ tôi chỉ chơi con máy bay ở trong bài này là ổn rồi ra máy bay là mua Omen là mua tiếp Omen là mua cơ chế này nó còn còn còn còn tính luôn là à, tôi không biết là là có tính quả trứng không nhưng mà tôi nghĩ là có đấy nên là anh em nếu mà ra trứng thì tốt nhất là anh em lên mua chứ anh em bỏ qua trứng là sẽ còn rất lâu rồi sẽ ra quả trứng nha anh em nhá đấy <laughs> tôi vừa nói trứng nó ra <clears throat> đó trứng à nếu chắc chắn là phải mua nhưng mà bây giờ thiếu slot thì sao trứng trứng này phải mua, phải mua, phải mua, phải mua Bắt buộc phải mua, nếu không ra sau không có trứng đâu Thôi được, tôi sẽ mua quả trứng này tôi đập Omen luôn Ui giời, 5 tiền đập có phí gì đâu Đúng không? Coi như là chúng ta ra một con Omen nữa đi Ok <clears throat> Không phải tiếc Omen hai sao gánh lắm Mà chúng ta mua trứng là chúng ta sẽ có cơ hội ra trứng đấy anh em Ra ra thêm quả trứng đấy Yên tâm Nhá Cứ chọn đi Rồi đến ra 30 rồi Cho cái món đồ gì nó ngon nghẻ một chút đi ừ. Cho xin cái món đồ gì mà nó ngon ngon tí nhá Toàn đồ đánh tay đi bỏ mẹ Trận này không có ca lông đâu ừ. Rồi ok Ui ơi Trượng này không ngon lắm anh em ạ chuyện thần bí à chuyện thần bí không ngon lắm Lên 10 Kẹp hai Warlock vào Đồ hơi khèo Nhưng mà thôi nên đành phải lấy thôi chứ biết làm nào Kể ra cái giáp băng ngon hơn Cái giáp băng tí nữa tung trưởng sớm Mà thôi được Cái chuyện Trượng thần bí này thì cũng được Ghép cái xung kích 2 thì bắn theo phần trăm máu Gây đam theo phần trăm máu thì nói chung là kết liễu đối thủ cũng kinh Còn một con thì cũng kết liễu cũng nhanh Ok, chúng ta cũng không còn cái sự lựa chọn khác Rồi, úi rồi Chơi Human 72 này Human 72 xuống hố bạn ơi Đam to thì to đấy Nhưng mà Nó không phù hợp với đội hình oh. Có con 72 nhưng mà cũng phải ra đi rồi Queen of Pain à Queen of Pain chơi không nhỉ Đấy bây giờ mà bỏ qua Queen này là chắc chắn là nó không ra đâu Đấy tôi mua thôi Mua thôi Bỏ qua là phải ba round nữa là mới ra cơ Đấy là thôi cứ con con nào mà hợp với bộ gót thì chơi thôi 5 tiền thì cho vào thôi anh em Đấy, Queen of Pain cũng được Cũng chơi được Không phải là không chơi được đâu Và chuyện này hơi khó nhá Sắp đi rồi Gladiator có vẻ khá mạnh Con Queen này nó không có cái tác dụng khống chế bọn Gladiator anh em ạ Chúng ta chơi Gladiator mà chúng ta đấm bọn Gladiator thì tốt nhất là chúng ta theo kiểu dạng như là dồn đam cho nó nhanh nhưng nó bọn nó chết nhanh thôi chứ còn nếu mà chơi kiểu khống chế thì nó đâu có khống chế được đâu. Chết mẹ gặp nó rồi này. nổi <clears throat> không? Ăn nổi không? Ui, chốc 20 máu có đi luôn không nhở? Ê, eo ơi, eo ơi, Eo ơi tôi, tôi, tôi, tôi xin, tôi xin đấy, tôi xin đấy, tôi xin đấy Ui Căng thẳng quá bạn ơi Mẹ toàn ba sao thế kia Ui Thôi thôi thôi đừng đẻ nữa, đừng đẻ nữa, đừng đẻ nữa Mấy con đẻ là vẫn còn sống kia Ui rồi 18 máu Máy bay này Còn có 8 máu thôi Trông sợ thế nhờ Cắn máu vội anh em ạ Ok ok Máy bay dồn nam cho nó mạnh Bây giờ là phải dồn đồ cho máy bay rồi anh em ạ Máy bay uh... Đâu à Đây à Con máy bay một này nó còn hơn con sắt đao đi vô 2 sao ấy sao đi vô hay sao ở trong cái bộ gót này nó không mạnh đâu Nó không tìm lắm đâu Ok Liệu rằng có thể ăn được không Thằng này chơi Wick Ui Cái gì đấy Wick gì đấy Wick gì kinh đấy Wick Demon Wick Demon Wick Demon anh em ạ Cũng có bảy Được được vẫn ăn được Giờ sợ thằng Predator thôi Predator máy bay hai thì ăn được Máy bay hai dồn đam thật mạnh Dồn đam thật mạnh Kẹp cọc à Saman kẹp cọc à Phải mua không là Ờ uh, Bán con gì đi nhở Đây con này Ok À thôi Như này đi bốn gót luôn Rồi Cho cái ngọc giảm hồi chiêu cho máy bay luôn Cho nó tung trưởng cho nó nhanh anh em ạ Đã bốn gót rồi lại còn ngọc giảm hồi chiêu nữa Để cho nó tung trưởng liên tục Máy bay tung trưởng liên tục Còn máy bay này nhất định là phải mua Bán nó này đi Mua máy bay anh em ạ Cái lý do ấy là tại làm sao mà phải mua máy bay Tôi không muốn là là là đến rau sau rồi lóc lại rau sau mới mua bởi vì là bây giờ mua luôn ấy rau sau nó sẽ có cái cơ hội ra máy bay còn nếu mà không mua là sẽ không có ra đâu Ui mẹ ơi trận này còn có cả 9 Wario ạ Secret Lancer hai sao khó rồi Ôi ôi Còn có hai máu Trận này chết rồi Trận này mất top rồi anh em ạ Khó thế sẽ ra những cái con uh, máy bay trong round tiếp theo thôi. Queen of Pain lên 2 Bây giờ ra con Queen nó mua không này này Bây giờ nếu mà ra con Queen mua chơi con Queen thì chưa chắc đã ăn được nó Về căn bản là chưa chắc đã ăn được mà lại không có cơ hội ra con máy bay Đấy nó lại như thế cơ chúng ta biết thêm ờ, cái cơ chế nó cũng có lợi có hại Có lợi là gì? Có lợi là chúng ta hiểu được về cơ chế game Chúng ta biết được cách mua Nhưng có hại là gì? Có hại là chúng ta biết nhiều quá tổ hỏa nhập ma Đã biết mua gì luôn <laughs> rồi tôi bây giờ tôi lại cảm thấy là bây giờ tôi cũng chưa biết là có nên mua nếu mà ra là quyên lập hai có nên mua không để ờ, nếu mà không mua thì sẽ có tăng cơ hội ra máy bay ở rau sau và nếu mua thì chết thật đây rồi lấy cái gậy hack anh em ạ gậy hack lấy gậy hack ra rồng làm tiền không mua luôn đấy rồi khan đây rồi nhưng mà đây bán cái này đi ok dồn phát nữa ờ, ok giá trứng rồi hay quá máy bay hai rồi anh em ơi chứ còn chần trừ gì nữa đập luôn hay quá con này up lên luôn rồi ổn rồi lấy cái hack vào từ từ đã xem có món đồ gì ok lại ổn lại ổn anh em ạ wick của chúng tôi thằng wick này đi rồi thằng wick này yếu thằng wick này đuối anh em ạ 4 wick 4 wick kết hợp với demon à, đuối đuối đuối có đam đấy nhưng mà cũng chỉ mỏng như tờ giấy thôi anh em ơi được chưa nói chung là cũng vẫn là greater late game solo anh em ạ đúng là meta chó đẻ <laughs> meta chó đẻ đùa thật sự như thế luôn <laughs> cáu thật đấy cắn sách đây nè Meta này đúng meta chó đẻ anh em ạ Toàn Greater thôi rồi, Được thôi, ổn rồi đấy 9 War thì mẹ khả năng cao là tôi đi gặp nó thì là tôi toàn 9 War thì hy vọng là 9 War gặp thằng Greater cho Greater đấm ấy Rồi, ui gặp Greater này Ăn được không? Ăn được Greater không? bây giờ nó khác với bạn ơi con máy bay của tôi nó lên hai <laughs> ăn hộ cái ăn hộ cái bạn ơi đấm đi đấm đi đấm mũi luôn ui rồi ruồi muối đấm thôi không ăn thua anh em thấy chưa ui tôi đẩy cả hai thằng luôn kìa <laughs> rồi ôi cười người mạnh quá anh em thấy gót đỏ gót đỏ đẩy một phát ui đẩy 17 máu luôn anh em thấy đẩy kinh khủng chưa cái bộ này đúng là cái bộ coi như là mọi meta luôn meta nào cũng chơi được rồi rồi ok lên khan lên hai thôi nhỉ là ổn nhỉ bây giờ cho kiếm một khan hai thôi đấy quả huyết trượng lên nào đúng không huyết trượng lên làm tí huyết trượng lên vào ờ, cầm đánh không dùng được nhá cầm đánh không dùng được ghép cầm đánh nó hơi phí ok đấy Bắn trưởng này, máy bay tung trưởng này Ui giời, ui rồi tung trưởng kìa Ui rồi con máy bay tung một phát trưởng Con ốc bay màu luôn, anh em thấy không Dạ man, thôi thắng rồi Ôi giới tưởng Greater như nào Greater thì cũng chỉ là Greater thôi God mới là God nhá God là mới là cái bộ God Greater nó cũng chỉ là Greater thôi Rồi ok anh em Thế là anh em đã biết được hôm nay biết được bộ counter và gladiator đấy Anh em bây giờ anh em vào anh em cũng không cần phải chửi nó làm gì nhá anh em nhá Không cần phải ờ, coi như là mang cái sự ức chế vào người làm gì Anh em cứ chơi gót cho tôi, gót đỏ đấm gladiator anh em nhá <laughs> Gót đỏ đấm cho gladiator bay màu luôn Có làm được cái gì đâu Tung trưởng cái là ốc bay màu mà Anh em thấy không, counter gladiator nhá Ốc ba Ốc và à, ốc hai à? Ốc hai Ốc hai nhưng mà trận này là nó chơi là nó dồn đồ cho con Flame Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều Và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like nha anh em nhá Anh em uh, chưa đăng ký có thể đăng ký kênh Để xem những cái clip tiếp theo Bye bye